Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay tôi hướng dẫn anh chị một chủ đề mà có rất nhiều bạn học viên của tôi và một số bạn khác cũng hỏi đó là à, cách tạo ra một cái video giả livestream như thế nào. Một số chị cũng biết rằng đó là cái fanpage tích xanh thì chúng ta mới vừa livestream, chúng ta mới vừa quảng cáo được. À, tuy nhiên thì uh, trong video này thì tôi hướng dẫn anh chị đó chính là cách hoặc là làm ra một đoạn video giả livestream mục đích để gì hút khách hàng vào xem vào xem video của anh chị và cái đoạn video này thì anh chị vẫn được quyền quảng cáo ở trên Facebook tuy nhiên chúng ta chỉ thay đổi một số cái góc nhìn mới đó là một cái tư duy đó là gì khách hàng họ sẽ không phân biệt được đây là video giả livestream thì mục đích của chúng ta thì tôi nhắc lại đó là chuyển đổi mua hàng nhiều hơn khi chúng ta làm những đoạn video giả livestream khoảng từ 5 đến 20 phút thì để làm được cái đoạn video giả livestream này thì chúng ta cần có một cái phần mềm số 1 đó là phần mềm à, Camtasia à, số 2 là anh chị biết sơ qua chút xíu về Photoshop và tôi sẽ gửi cho anh chị uh, cái file mà tôi đã thiết kế sẵn rồi và thứ ba là anh chị phải có một cái đoạn video giả like và bây giờ mời anh chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi để tôi có thể giúp anh chị tạo ra được những cái đoạn video giả like mà khách hàng họ không phân biệt được để chúng ta tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng